chưa đứng lên tại sao tại sao tao không được chạy mà mày chạy hả mày công việc nhà không làm suốt ngày chỉ sách vở hứa nè đánh thằng chết nói là sao tao đã dặn mày rồi không nghe lời tao phải không cái gì mày sợ ai mày không dám chứ tại sao mày dám cãi lời tao hả hả hả con quỷ hôm nay tao đánh cho chết con đã quá chuyện nhà cùng xào nè Đứa xào nè Đây Cái này Chiều nộp cho cô giáo phải không Má ơi Nộp nè Chiều nay nộp nè Nộp đi Vô trong quỳ gối Úp mặt vô vách Tới khi nào tao cho phép Thì mới đứng dậy được chưa Nhanh lên Nhanh lên chưa Khóc hả mày Quan ức gì mà mày khóc Quan ức để cho hàng xóm nói tao ngược đãi mày hả Biến gì chưa? Hư nè Làm biến Ham chơi nè Hoàng ước kính hả Hả Con trai lại mày Nhanh lên Má Ủa Ngọc Con gái Chuyện gì đó con Sao má quýnh chị hai Tại vì nó hư Cho nên má mới phạt nó Con nó đâu có khùng Nó đâu có nói bậy mày Tại mày cố tình mày hai em mày thôi Nghe chưa Mày làm như vậy mà mày cũng làm chị hay sao Hôm nay tao đánh mày chết Không có mày Mày Mày Mày nè Mày hại con tao nè Để cho con tao không được như vậy đó hả hả? Làm chị như vậy đó hả Mày giết mày chết Sao Mày muốn tao tha cho mày hả Hôm nay á tao quánh cho mày chết Chết Chết Chết Mày hả mày Tao quánh cho mày Chết mày Con thấy chưa không con lúc nào cũng coi nó là chị hai Có bao giờ nó coi con là em chưa sáng mắt con ra chưa Cái con này Cái gì đó À Bây giờ thì tao hiểu rồi Mày muốn dìm con Ngọc xuống để mày nổi lên chứ gì Có đúng không Không, không, không Chiến hiền, chiến hiền Chiến hiền mới mày lớn mà mày đặt già hàm dẻo mày hả mày hả mày lại đây hay quá ha hôm nay tao muốn mày chết chết chết chết đi chết thằng con gái mẹ mày đi nghe chưa Sao hả mày Mày biết lỗi của mày chưa Hả không phải lỗi tại con má ơi Đồ Cái đồ già ham. Đồ già hàm Mày Mày Không có lỗi Không có lỗi hả mày Không có lỗi Mày Em trèo cây Em trèo cây mà không phải Tại mày Tại mày em mới bị như vậy Cô Cô Cô Bà Cô cái gì Con út nó tự leo cây mà Chứ không phải con Duyên bắt nó đâu mà bà đánh nó hoài vậy không còn binh vực nó nữa hả Ông bắt đầu cho nó leo lên đầu tôi nữa hay sao Nó làm chị Làm chị như vậy để làm cái gì Con Ngọc kêu nó ăn đất nó ăn hay sao Hả Con Ngọc nó còn nhỏ nó không biết đã đành Nó làm chị á Thấy em nó trèo leo như vậy mà còn không biết ngăn cản Tôi hỏi ông Có phải ông hùa theo Để muốn con Ngọc nó chết phức đi cho rồi hay không Mày Mày hại con tao hả Bây giờ ông nói đi có phải ông hối hận khi sống với tôi hay không Ông muốn má con tôi đi khuất mắt đúng không Chỉ có vợ cái con còn của ông mới là quan trọng Bây giờ chỉ cần ông nói một tiếng Tôi sẽ dắt con Ngọc đi ra khỏi nhà này Bà vô lý quá Thôi đi bà Tại mày Tại mày mày giá được tao như vậy Chết mẹ mày đâu Mày hả Kêu cứu hả Mày Mày cứu mày Lấy mẹ mày xuống đây cứu mày được không Người gọi lên ai thằng không coi tía mày cứu mày được không hả cứu nè cứu cứu nè cứu cứu cứu trời ơi sắp tới không để con công nó làm gì mày phải đi theo sát nó nói mày cái gì tao giết mày Dòng có má ơi Con có lấy của em Con có lấy tiền mà. Bây giờ á Tao lục soát trên người của mày Lục đồ đạc của mày chắc chắn á Sẽ kiếm ra thôi Má ơi Má ơi con không có lấy mà Buông ra đi Buông ra Buông ra Buông ra Buông ra chưa Buông ra chưa vậy Khóc lắm cái gì Có hay không á Mình sẽ biết liền hả? À. Khóc lắm, Khóc lắm cái gì Mày làm như là mày quá hơn lắm vậy Hả Mày nhớ chưa Má Má Con nhớ rồi Hồi sáng Con từ trong buồn ra chút mưa nhà mình chơi Hay là Dây chuyền của con rớt xuống đó rồi Mày quá ha Dám lẻo lự nữa hả Dì Năm nào cho mày Nếu dì Năm cho mày Sao không đường đường chính chính uống đi Mày uống như là chó ăn vụng vậy à, Con nói thiệt mà má Nếu mà không tin á Thì má qua má hỏi dì Năm đi Con đâu ăn cắp tiền của má đâu Cái con này mày quá lắm rồi Mày dám thách thức tao hả Mày đi ra đây Đi ra đây với tao Đi ra đây Bữa nay tao phải chửi cho mày một câu Dám mà cắp chuyện của tao hả mày đó Cái thứ mà qua lại như nó Má mà không chịu nó Lớn lên nó đi lừa khắp thiên hạ Con ơi con chịu Chị hai là bà Nam cho Sao má không đi hỏi bà Nam Sao con ngu quá vậy Bà Nam chắc chắn á là bà sẽ bao che cho nó rồi Hôm nay tao phải làm cho ra lẽ Mày biết lỗi thì nhận tội Khai ra từ trước giờ đã cắp tiền của tao bao nhiêu lần Tao nể tình á mà hứa tay cho còn không ấy mình trách tao nghe chưa mày Mới, mới, mới mép nè con quý này không hả đứng lên đứng lên đi hôm nay tao đuổi mày ra khỏi nhà nhà tao không có chứa cái thứ ăn trộm ăn cắp nghe chưa mày đi, đi ra khỏi nhà đi đi ra đi Đừng nào mà triển khai á Tao cho mày vô nhà Còn không á Lớn ra khỏi nè